Đối với một sản phẩm cao cấp thì nó phải chất lượng và chi tiết, tỉ mỉ và tinh tế từng tất cả mọi chi tiết từ mặt trong đến mặt ngoài đến à, hộp đựng đến những cái bao bì đựng nó cũng phải là cao cấp, nó phải đẳng cấp. Hoàn thiện, hoàn thiện thẩm mỹ tinh tế. Từng chi tiết một độ hoàn thiện hầu như là tuyệt đối luôn. Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury và hôm nay một chủ đề clip mà Kỳ Lăng rất thú vị và rất là tự hào về dịch vụ cũng như sản phẩm của mình và là phấn khởi khi thực hiện clip này để giới thiệu với tất cả các khách hàng đây là một cái dịch vụ sản phẩm của Kỳ Lăng à, Kỳ Lăng chế tác mặt dây thắt lưng cho quý khách hàng theo yêu cầu với hai chất liệu này sản phẩm này có hai chất liệu một là bạc nguyên khối hay là vàng nguyên khối và sản phẩm này hoàn thiện dựa trên yêu cầu cũng như ý tưởng của khách hàng và trước khi đi thật là chi tiết thì Lăng sẽ quay trở lại với những cái đề tài yêu cầu của khách hàng đây là hai cái sản phẩm hàng bình thường à, được khách hàng đưa cho Kỳ Lăng làm mẫu mẫu này khách hàng rất là thích bởi vì khách hàng nói là có một cái bật ra bật vô như vậy nè nó hay hay nhưng mà chỗ này nó là cái không thích muốn nó phải là ngôi sao như là cái dây này như là cái mặt dây này phải có ngôi sao nổi lên như, như vậy nè mới chịu thì à, từ cái dây là hàng phổ thông từ cái mặt cũng là phổ thông với chất liệu thì bình thường thôi thép mạ và độ hoàn thiện thì ờ, không có cao bởi vì đây là một sản phẩm phổ thông tương tự sản phẩm này là một sản phẩm ờ, rất bình thường từ những cái chi tiết này làm mặt ngoài thì nhìn có hình dáng có, có vẻ là ra nét đó nhưng bên trong nhìn rất là chưa có độ hoàn thiện về thẩm mỹ cũng như là độ hoàn thiện về chất lượng sản phẩm và kết hợp giữa hai mẫu này để ra được một mẫu có hình ngôi sao ở đây nhưng làm theo kiểu này nhưng mà mà cái mặt đây phải là cái ngôi sao của cái này và kích thước phải bằng cái này kích thước này nhỏ nha đây là kích thước của cái mặt dây mà kiểu kìa khách hàng thích là 37 và muốn làm kiểu này nhưng mà sai bằng cái mặt này là 39 và đưa cái ngôi sao này qua bên này đó camera đưa thật kỹ chi tiết vô nha để uh, quý khách xem uh, quý khách thông cảm bởi vì đây là hàng mẫu của khách hàng đưa và đây là sản phẩm um, phổ thông và này là cái hàng new và chưa sử dụng mà đưa có bịch ni lông như vậy luôn nên là kỳ lăng uh, ờ, xin phép là không có tháo ra bởi vì ờ, sản phẩm này không phải của Kỳ lân và cái này là một cái mặt mà khách hàng đã dùng rất là cũ dùng rất là cũ rồi ngoài nó cũ hết rồi trầy trụa rồi mà bên trong thì đúc chưa có độ hoàn thiện cao rồi sau khi đó mình nhìn <laughs> hai cái sản phẩm đó rồi mình qua đến sản phẩm của Kỳ lân vì sao Kỳ lân hứng khởi vì sao Kỳ lân hứng thú vì sao Kỳ lân vô cùng tự hào về sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ sản phẩm của Kỳ lân camera chi tiết em phải cầm lên thật chi tiết để camera soi từng góc cạnh bây giờ mình cho con mặt trong trước đi bởi vì sản phẩm mình nó chất lượng là nó phải cao cấp nó đẹp từ mặt trong luôn mặt trong đẹp như mặt ngoài đây đối với một sản phẩm cao cấp thì nó phải chất lượng và chi tiết tỉ mỉ và tinh tế từng tất cả mọi chi tiết từ mặt trong đến mặt ngoài đến hộp đựng đến những cái bao bì đựng nó cũng phải là cao cấp nó phải đẳng cấp chứ không thể nào một sản phẩm phổ thông như vậy cao cấp mà những bao bì như vậy là cũng không thể nào đánh giá được sản phẩm cao cấp mình đã là sản phẩm cao cấp đẳng cấp thì nó phải hoàn hảo hoàn mỹ hoàn thiện tất cả mọi chi tiết không phải là sản phẩm sử dụng mà từng cái hộp phụ kiện luôn hoàn thiện hoàn thiện thẩm mỹ tinh tế từng chi tiết một độ hoàn thiện hầu như là tuyệt đối luôn bên trong nè tức là bên ngoài đẹp sau thì bên trong nó đẹp tương đương như vậy đó là sản phẩm cao cấp và lúc đầu khách hàng yêu cầu là làm một cái mặt bằng vàng hết cho khách hàng hoàn toàn bằng vàng nhưng để làm được một cái mặt như này kiểu dáng này và chất lượng mà khách hàng yêu cầu làm hơn một cây vàng thì chị Lan tư vấn luôn vẫn có thể làm được nhưng mà nó sẽ mỏng manh và dễ bị biến dạng và Kỳ Lăng tư vấn rằng là tại vì tiêu chí sản phẩm Kỳ Lăng Luxury và để đảm bảo được tiêu chí đó thì Kỳ Lăng sẽ tâm sự với anh là đối với cái mặt này thiết kế này kiểu này thì bạn ý làm tầm cỡ 3 cây vàng trở lên thì sản phẩm nó mới chất lượng nó đúng theo tiêu chí được nó mới chất lượng về à, độ bền cũng như là độ đẹp thì khách hàng bảo là thôi anh muốn làm tầm cỡ hơn một cây thôi nói chung là tầm một cây hơn một cây thì chính vì yêu cầu vậy và kỳ lân cũng luôn luôn làm hài lòng khách hàng và tùy vào nhu cầu tài chính của khách muốn đầu tư bao nhiêu và kỳ lân mới tư vấn rằng là nếu như vậy thì kỳ lân sẽ tách biệt ra là một phần bạc khối và một phần vàng khối thì nguyên cái phần cụm này nguyên phần cụm này là bằng bạc khối đúc và xi bằng trắng bên ngoài bên trong thì kỳ lân bắn cát nó đẹp lắm để nó có độ bền và nguyên cái phần này nguyên cái phần này nè nguyên phần này nguyên cụm nguyên một miếng vàng khối rất là dày nguyên một miếng vàng khối rất là dày và ngay đúc ra Rogon AU750 nguyên một cụm và ngay đúc ra đó rất là đẹp hoàn hảo và bây giờ xoay lại giùm anh xoay lại đó ờ. đối với mặt phía trước thì à, cái khung chi nhặt bên trong là kỳ lân cũng làm theo như đề tài mà khách hàng đưa ra thì là nhám nên kỳ lân cũng thổi bắn cát nhám mặt này và theo đúng đề tài yêu cầu khách hàng thì này là vòng tròn này là bóng thì kỳ lân là si vàng trắng và cái viền này cũng là bóng nên kỳ lân cũng xi cái viền này là vàng trắng và nguyên cụm này là vàng hồng Rugon AO 750 còn đây là một sản phẩm bình thường mạ thôi mạ nên mạ bên trong này một thời gian nó sẽ bay này. nó bay cái vàng ra <laughs> bay màu vàng ra còn sản phẩm của Kỳ Lân là vàng nguyên khối đây AU750 AU750 logo của Kỳ Lăng Luxury à, chứng nhận vàng AU750 và đây nguyên cục vàng, nguyên cục vàng nguyên cục vàng rất là nặng và rất nhiều những mẫu mặt dây thắt lưng khác mà Kỳ Lăng đã chế tác ra đời sản phẩm và có mặt tại trên website của Kỳ Lăng Luxury.com và những video đều được up lên trên kênh youtube của Kỳ Lăng Luxury cũng như trên trang fanpage của Kỳ Lăng Luxury cũng như kênh tiktok của Kỳ Lăng Luxury và quý khách hãy subscribe đăng ký kênh youtube này à, để mà cập nhật theo dõi nhiều video hấp dẫn mới về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới đây là một cái sản phẩm làm theo đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng sau khi khách hàng đến với Kỳ Lăng để xem chất lượng của sản phẩm xong sẽ chuyển qua chọn mẫu da để thực hiện dây và hiện tại khách hàng chưa dọn xong nên Kỳ Lan chưa có dây hoàn thiện theo đúng của khách hàng nên Kỳ Lan không gắn vào trực tiếp được mà Kỳ Lan chỉ rá vào bởi vì dây này là dây mẫu dây sản phẩm dành cho mặt khác của Kỳ Lan nếu dùng qua mặt này là sẽ hư dây cho nên là Kỳ Lan xin phép không gắn trực tiếp mà chỉ rá thôi ha sơ sơ là đã thấy được độ đẹp hoàn thiện quá hoàn hảo của sản phẩm này rồi và cái chốt cũng rất là chất lượng đối với mặt này vẫn dùng hai mặt được ví dụ như kỳ lăng dùng cái này là màu xanh và sau khi kỳ lăng bấm lại thì những cái trong này nó sẽ máu vào và giữ chặt cái dây không bao giờ rớt ra không bao giờ tuột luôn